Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguồn gốc căn nhà của ông Phạm Minh Chính Trịnh Xuân Thanh mua tặng nhưng chưa ai dám khui Dây mơ dễ má trong quan hệ chính trị rất phức tạp Đồng tiền và truyền tay qua rất nhiều người sẽ khó mà truy được dấu vết Theo tài liệu mật được tiết lộ Ông Phạm Minh Chính là người rất lọc lõi, khôn ngoan Có thể nói so với hai lời thủ tướng trước Ông Phạm Minh Chính khôn hơn rất nhiều Đặc điểm chung của nhà nước Cộng sản là biệt phủ bằng tiền của bá tánh chứ không phải là tiền của gia đình lao động mà có. Phạm Minh Chính cũng không ngoại lệ. Có điều ông Phạm Minh Chính moi tiền từ nguồn ngân sách do mình quản lý mà xây biệt phủ, làm như thế là rất dại dột. Phạm Minh Chính xây biệt phủ bằng những nguồn tiền từ những thuộc hạ tham nhũng mà có. Những người đó kín đáo xây dựng theo ý chủ nhân và thanh toán đầy đủ. Đây là hình ảnh biệt thự vườn đào nhà ông Phạm Minh Chính. Nhà riêng của ông Phạm Minh Chính hiện nay thuộc khu biệt thự siêu cao cấp có giá lên tới hàng triệu đô la thuộc địa phận Vườn Đào, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Khu biệt thự này rộng khoảng chừng 500 đến 600 mét vuông, nằm tiếp giáp hai mặt đường Võ Trí Công và Lạc Long Quân. Giá bán của khu đất vàng này dao động từ khoảng 300 đến 400 triệu đồng mỗi mét vuông vào thời điểm từ năm 2018, giá hiện nay ước tính có thể lên tới 800 triệu đến 1 tỷ đồng trên mỗi mét vuông. Để đảm bảo thoáng mặt tiền, ông Phạm Minh Chính bắt thành phố Hà Nội thay đổi làm vườn hoa không quy hoạch nhà để nhà ông thoáng. Riêng việc không được triển khai khu đất vàng bên cạnh nhà ông, thành phố Hà Nội thiệt hại hàng trăm tỷ đồng tiền đất cho ngân sách của nhà nước. Thứ hai là nhà ông chính đối diện với công trình của lotter ông bắt Russell phải lắp kích chống đạn toàn bộ phần nhìn sang nhà ông. Riêng việc làm như vậy cũng tốn kém của chủ đầu tư khoảng 10 triệu đô la và thành phố Hà Nội phải tìm cách bù đắp lại cho phía Lotter. Nhưng cho dù có như vậy thì ông cũng có thường xuyên về nhà này đâu mà phải bảo vệ đến thế. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thành, người đã mua biệt thự, khu vườn đào cho ông Phạm Minh Chính là thông tin mà tài liệu mật Thời báo chấm có được biệt thự này do Trịnh Xuân Thành mua. Tuy nhiên, trong cuộc điều tra về những căn nhà bất minh do Trịnh Xuân Thanh mua bằng tiền tham ô của các dự án, Bộ Công an chỉ nêu ra căn biệt thự Mai Chi tại thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc do công ty đầu tư Mai Phương dông Trịnh Xuân Giới, bố đẻ của Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch công ty. Còn biệt thự khu vườn đào mà Trịnh Xuân Thanh mua cho Phạm Minh Chính thì bị bỏ ngoài hồ sơ điều tra. Câu hỏi đặt ra là vậy ai là người đã thủ tiêu nguồn gốc căn biệt thự vườn đào mà ông Phạm Minh Chính đang ở, khỏi hồ sơ điều tra của Bộ Công an. Theo nguyên tắc của chính quyền là Cộng sản Việt Nam là những vụ án có liên quan đến sai phạm của quan chức nhà nước thì trước khi cơ quan điều tra của Bộ Công an vào cuộc thì phải qua tay thanh tra chính phủ. Nếu sai phạm đó thuộc chức trách của lãnh đạo, thuộc nhà nước, phải qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nếu sai phạm đó thuộc về phần của Đảng, sai phạm của Trịnh Xuân thành thì thuộc doanh nghiệp nhà nước, vì vậy mà nó nằm trong phạm vi của thanh tra chính phủ. Đây là hình ảnh ông Lê Minh Khái, người ém hồ sơ vụ mua tặng biệt phủ cho ông Phạm Minh Chính. Vụ án Trịnh Xuân Thanh được Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét sai phạm, rồi mới chuyển hồ sơ qua bên công an điều tra để làm rõ. Chính Lê Minh Khái, nay là Phó Thủ tướng bên cạnh ông Phạm Minh Chính, đã ém nhẹm lại phần sai phạm của Trịnh Xuân Thanh có dính đến căn biệt thự của ông Phạm Minh Chính hiện nay. Lê Minh Khái, dân gốc Bạc Liêu, là người khá quen biết gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng. Vào năm 2016, khi từ bỏ quyền lực, Nguyễn Tấn Dũng đã gửi gắm Lê Minh Khái cho Nguyễn Xuân Phúc vào vị trí Tổng Thanh tra Chính phủ. Phần vì vị trí này dễ ăn, phần nơi đây là nơi mà tiếp cận các hồ sơ sai phạm thuộc các cơ quan của chính phủ và các chính quyền địa phương trước khi công an nhảy vào cuộc điều tra.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 đã ăn thì phải ăn cho đậm, mà muốn ăn đậm thì phải dùng những doanh nghiệp tầm cỡ tỷ đô để làm những quả lớn. Trong những quả lớn phải ăn đậm ấy, đấy là quan điểm của ông Phạm Minh Chính, một con người đang kiếm rất nhiều tiền nhưng người dân không hề hay biết bởi những gì mà họ cho xã hội biết chỉ là mặt nạ bên ngoài. Phạm Nhật Vượng, ông chủ của Vingroup là tên tuổi mà nhiều người nghĩ rằng ông ta là thiên tài trong kinh doanh. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Bàn tay chính trị đã giúp cho Phạm Nhật Vượng có được như ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao Phạm Nhật Vượng muốn lấy lô đất nào thì được lô đất đó. Đây là hình ảnh Phạm Nhật Vượng vì sao có quyền lực. Lê Viết Lam vốn là bạn thân của ông Phạm Nhật Vượng, lập ra Sun Group để cùng nhau làm ăn chung với Phạm Nhật Vượng. Tương tự với Vingroup thì Sun Group cũng muốn lấy miếng đất nào thì sẽ được toại nguyện miếng đất đó. Cả Phạm Nhật Vượng và Lê Viết Lam đều phải nhả lại 30% cho Phạm Minh Chính. Đó là thông tin nội bộ cho biết. Tuy nhả phần rất đậm như thế, nhưng Vượng và Lâm vẫn hưởng rất nhiều từ những thương vụ lấy đất này. Vào tháng 6 năm 2021, ông Phạm Minh Chính thăm sân bay Biên Hòa yêu cầu biến sân bay này trở thành sân bay lưỡng dụng ngay buổi chiều, Bộ Quốc phòng có văn bản phản đối việc lấy sân bay Biên Hòa bất thành, ông Phạm Minh Chính chuyển sang sân bay khác. Tiếp theo là sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Ông Chính ép Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể phải giao sân bay này cho Sun Group, hạn chế chuyến bay thương mại tới sân bay quốc tế Đà Nẵng mà phải chuyển vào sân bay Chu Lai nhằm mục đích phục vụ cho Sun Group. Sau khi giao sân bay Vân Đồn cho Sun Group, Sun Group đã tiếp tục với tới sân bay Sapa. Trong khi sân bay Cam Ranh chưa dùng hết công suất, ông Phạm Minh Chính lại có chủ trương cho Sun Group tiếp tục làm sân bay ở Cam Lâm ngay bên cạnh và phía bắc của tỉnh Khánh Hòa sẽ có thêm sân bay nữa ở Vân Phòng. Tính ra chỉ riêng tỉnh Khánh Hòa đã có tới 3 sân bay. Đây là hình ảnh người đàn ông đầy quyền lực Lê Viết Lâm là một doanh nghiệp và quyền lực từ đâu mà có là câu hỏi được đặt ra. Đi công tác các tỉnh, mục tiêu của ông chính là lấy đất, lấy dự án cho hai đại gia Vingroup và Sun Group. Nghèo như tỉnh Bình Phước phải nộp cho Sun Group 16.500 hecta Ở Khánh Hòa thì lấy cho Vingroup 18.000 hecta Văn Phòng dành cho Vin và Sun Group bởi ông chính đặt ra điều kiện nhà đầu tư phải có trên 5.000 tỷ đồng mà Việt Nam thì có mấy nhà đầu tư bất động sản nào có được. Vingroup và Sun Group là các nhà đầu tư phát triển bất động sản như được ông chính bật đèn xanh để Bộ Giao thông làm cho con đường cao tốc Bắc Nam, một cơ hội chia miếng bánh quốc gia rất lớn. Như vậy là khi lên làm Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính đã đi khắp Việt Nam vét đất đai lùa vào tay Phạm Nhật Vượng và Lê Viết Lam. Sau đó dùng quyền lực hạn chế các sân bay cũ để lùa dịch vụ hàng không vào tay Phạm Nhật Vượng nhằm giúp hai đại gia này chuyển hướng kinh doanh. Việc kinh doanh nhà đang trong thời kỳ bão hòa, Lê Viết Lam và Phạm Nhật Vượng chuyển sang kinh doanh sân bay và kinh doanh đường cao tốc. Với vai trò là Thủ tướng, là người chỉ đạo cao nhất đối với các bộ trưởng, Phạm Minh Chính đang ép những bộ trưởng phải làm theo ý ông nhằm phục vụ cho hai đại gia bất động sản thuộc loại khủng nhất của Việt Nam này. Phạm Minh Chính cũng không dùng những dự án nhà nước để trục lợi lộ liễu như Nguyễn Tân Dũng trước đó. Phạm Minh Chính cũng không dùng người thân làm kinh tế để dựa hơi quyền lực ông như Nguyễn Xuân Phúc mà ông đi theo hướng khác. Hướng này đánh lửa hết hầu hết mọi người bởi những đại doanh nghiệp mà ông hợp tác ấy không liên quan đến họ hàng, thân thích và không liên quan đến nguồn vốn, ngân sách mà chính phủ chỉ rót cho các bộ. Và như vậy Rõ ràng ông Phạm Minh Chính không gặm tiền của nhà nước mà ông Chính đang dùng người khác gặm tiền nhà nước rồi đưa lại cho mình. Đây là hình ảnh Phạm Minh Chính tại sân bay Biên Hòa vào ngày 27 tháng 6 năm 2021. Nếu không có những thông tin từ hậu cung, chúng tôi cũng như mọi người không hề thấy được mánh khóe làm ăn của ông Phạm Minh Chính. Những sai phạm mà ông Chính đang làm, chúng tôi sẽ từ từ cung cấp cho khán thính giả của Thời báo.de để mọi người nhìn thấu hơn những gì đang diễn ra ở bên trong lòng chế độ này. Mời mọi người sẽ đón đọc bản tin tiếp theo.